Chủ đề của mình hôm nay chính là Ginecomastia, nữ hóa tiếng phú ở nam giới. Nếu chỉ dựa vào sự quan sát bên ngoài, ta không thể nào phân biệt được là Ginecomastia và Pseudosy một số những trường hợp khác thì nữ hóa tiến vú gây ra bởi bệnh lý hôm nay mục đích của chúng ta là phải phân biệt được nữ hóa tiến vú thật và nữ hóa tiến vú giả nữ hóa tiến vú thật là tình trạng tuyến vú nam giới có kích thước mô vú lớn hơn bình thường nó do sự phì đại của mô tuyến vú có thể gây đau hoặc là tăng nhạy cảm còn nữ hóa tuyến vú giả ngoài ra chúng ta còn có thêm hai cái thuật ngữ nữa đó chính là adipomastia và lipomastia đều có nghĩa là mỡ hình dạng bên ngoài nó y hệt như là ginecomastia nhưng thực chất là do sự tích tụ mỡ dưới da quanh vùng ngực trên lâm sàng thì chúng ta chia thành 4 độ dựa vào hai tiêu chí đó là độ to của vú và phần da thừa. Độ 1 vú to ít không có phần da thừa, độ 2 vú ti vừa không có phần da thừa, độ 3 vú khá lớn có da thừa, độ 4 vú rất lớn da thừa nhiều. Chúng ta qua phần giải phẫu tuyến vú. Bình thường đi từ ngoài vào trong thì vú được cấu tạo bởi da đến mô liên kết dưới da, tiếp theo là mô tuyến sữa. Ở nam giới, Mô vú bình thường chỉ được cấu tạo từ khoảng 1 đến 2 tuyến sữa. Nó ít chi nhánh và nó không có tiếu tuyến. Và cuối cùng đó là lớp mỡ sau vú ngay trên mặt của ngực. Đối với những bệnh nhân bị nữ hóa tuyến vú thật, đó là sự tăng sản tuyến vú, sự quá phát của ống dẫn sữa tăng về số lượng về kích thước về độ dài. Nó không thành lập các tế bào chi tiết thực sự. Còn nữ hóa tuyến vú bệnh nữ hóa tiến vú nhưng đều dẫn đến một điểm mấu chốt là làm mất cân bằng nồng độ hormone sinh dục nam và nữ tỷ lệ estrogen trên testosterone cao hơn bình thường ở đây chúng ta chia ra nguyên nhân của nữ hóa tiến vú thật thành hai nhóm đó là sinh lý và bệnh lý còn đối với nữ hóa tiến vú giả là do sự thông hóa ngoại vi về sinh lý trẻ sơ sinh do ảnh hưởng của hormone sinh dục mẹ sau một thời gian sẽ nhớ lại trẻ vì thành viên niên thì bị nấm phú to tạm thời tự ổn định trong vòng 6 tháng đến 2 năm. Về bệnh lý, thứ nhất là nguyên nhân sơ gan. Trong các bệnh lý sơ gan sẽ làm tăng sản xuất estrogen từ tuyến thượng thận, tăng quá trình thực hóa dẫn đến sự giảm nồng độ testosterone tự do trong máu. Một số thuốc điều trị cho bệnh nhân sơ gan càng làm trầm trọng tình trạng này lên nữa. Uống rượu làm giảm đầu ẩm, phá vỡ trục hạ đồi tuyến yên tinh hoàng, gây giảm testosterone trong huyết thanh. Đối với những nam bị bệnh Lavender Đối với họ thì có thêm một nhiễm sắc thể giới tính nữa là ít Điều này làm tăng tổng hợp giới tính estrogen Nguyên nhân tiếp theo đó chính là nội tiết Những bệnh nhân những bệnh về nội tiết chuyển hóa ví dụ như cường giáp, cường rò đất tin, suy thận mạng thì người ta thống kê có khoảng 10 đến 40% nam giới cường giáp mắc bệnh nữ hóa tuyến vú. Nó thường gây ra bởi sự kích thích trực tiếp của việc thăm hóa ngoại vi. Tiếp theo là steroid. Hiện nay đối với vận động viên thể hình, steroid được coi như là thần dược, giúp phát triển cơ bắp vượt trội, tăng trao đổi chất, giảm mỡ thừa chỉ trong một thời gian ngắn. Có rất nhiều loại thuốc gây bệnh nữ hóa tuyến vú, chia thành các nhóm như là estrogen hoặc là thuốc có hoạt tính giống như estrogen hoặc các loại thức ăn chứa estrogen, mỹ phẩm chứa estrogen. Hiện là sữa ông chúa để làm để tránh mất tình trạng cân bằng học môn sinh dục gây ra nữ hóa tuyến vú tiếp theo đó là nguyên nhân gây ra nữ hóa tuyến vú giả nguyên căn vấn đề chính là sự thấm hóa ngoại vi lượng mỡ tích tụ ở ngực sản sinh ra men aromatase có tác dụng chuyển hóa testosterone thành estrogen như vậy trên lâm sàng khi chúng ta gặp một bệnh nhân nam và vú to thì làm sao chúng ta phân biệt được đó là nữ hóa tuyến vú thật hay là giả thứ nhất chúng ta đi vào phương pháp hóa cổ điển cho bệnh nhân nằm ngửa hai tay để sau đầu bác sĩ sẽ sử dụng ngón cái và ngón trỏ cạp mô tuyến vú và di chuyển đến hướng nấm vú nếu ở bệnh nhân bị nữ hóa tuyến vú thật họ sẽ cảm thấy một khối mô chắc đang hồi phía sau nấm vú còn đối với bệnh nhân nữ hóa tuyến vú giả thì không có hiện nay khi khám lâm sàng chúng ta cần phải kiểm tra toàn diện vú về kích thước về mật độ hạch lympho kiểm tra thêm chức tình trạng dương vật tinh hoàn và các đặc tính sinh dục thứ phát kiểm tra các dấu hiệu về bệnh lý gan thận nội tiết và hỏi bệnh nhân về những thực thuốc mỹ phẩm thực phẩm chức năng đã sử dụng và các xét nghiệm cần thiết định lượng các hormone liên quan như là estradiol, testosterone, LH, FSH, prolactin Set like, ham muốn tình dục, khả năng tình dục. Set right, set performance ở nữ ở người nữ hóa tiếng phú thật là như thế nào? Đối với người đàn ông, testosterone đóng vai trò chính, ham muốn tình dục và khả năng tình dục của nam giới. Vì thế, những bệnh nhân bị nữ hóa tiếng phú với lượng testosterone thấp và estrogen cao thì nó sẽ dẫn đến các dữ liệu sau giảm ham muốn tình dục do đó dẫn giảm đến dẫn đến giảm tần suất quan hệ tình dục giảm thể tích tinh dịch rối loạn cương dương khó đạt cực khoái khó sức tinh